Rồi những ngày qua ai phải sống Trong nỗi cô đơn Phó đong tim lạnh lòng say Mình anh yêu anh Giờ em nơi đâu Xin anh trả lời một lần anh đi Lý do anh ta kết thúc